Lord. anh yêu em như trời biển rộng lấy chim kia xa vào trời mộng thời gian hơi đưa vầng trăng rơi vầng trăng lơ lửng trên đầu vầng trăng ơi người thương vầng trăng xưa sao không còn nữa em xa đi chưa nói một lời dù một lời cay đắng trong tôi thân ô đơn nhớ chân đánh cong cân và reo mòn tất cả vì con tháng này thương năm cũng năm cầm vì bóng dân cầm da lông trong về nơi anh